cái bài đầu tiên nó kỹ thì đến những cái bài sau nó mới dễ được còn nếu mà lúc nào mình cũng cứ hời hợt mình nghe à Ohio gozaimasu ai chả biết chào buổi sáng chứ gì sensei ừ sensei ai mà chả biết giáo viên chứ gì nhưng mà nó phải nhưng mà người ta nói sensei như thế nào ấy kiểu vậy thế nhớ là nhá muốn phát âm được được giống ấy cứ nghe đi mọi người nghe đủ nhiều mọi người sẽ nhận ra mọi người sẽ nhận ra được cứ là ngày hôm nay mọi người nhận ra một ít ngày mai mọi người lại nhận ra thêm một ít nữa mọi người thử đi nghe 7 ngày liên tiếp xem mỗi một lần nghe mọi người sẽ nhận ra được một thứ mới đấy là điều chắc chắn nhé em đã thực hiện rồi cái này là chắc chắn luôn trả bài á trả bài thì hôm trước có một bạn bạn ấy sợ là không trả bài được kịp là bị bị bị bị, bị click khỏi nhóm đấy là như thế nhưng mà thế này này trên tinh thần là làm trong suốt một năm nên là không không ấy nha cả nhà đừng đừng đừng có áp lực nha thứ nhất là có hai cách trả bài thứ nhất là trả bài dưới dạng sao đinh sao đinh nó nghĩa là gì nào ví dụ như là mọi người nghe nha ví dụ nghe như này chẳng hạn à, đấy mỗi người mỗi một lần, lần người ta nói như thế mình bao lại đúng không section ichi chị số đấy có là trả bài theo cái kiểu như vậy so đấy gọi là shadowing lại người ta nói cái gì thì mình shadowing lại mình bao lại mình shadowing luôn ni ế đấy ế đâu đấy cô đấy đấy là mình sẽ một là trả bài theo cái dạng shadowing như thế thì mọi người cứ uh, record lại màn hình thôi nhá mọi người record lại màn hình 5 10 phút là được cái video mỗi một lần em chuẩn bị chỉ khoảng tầm 4 đến 5 phút thôi thì mọi người shadowing thì cùng lắm lên đến 10 phút mà mọi người nghe cả tuần mọi người mới shadowing một lần thôi nên là mọi người Ừ, không mất nhiều thời gian đâu các bạn Còn hôm nay mình nghe 5 phút mai mình nghe 5 phút ngày kia mình lại nghe 5 phút chẳng nhẽ 10 ngày nghe 5 phút mà không thuộc được cái bài này nghe cũng hơi điêu điêu đúng không nó quá là đơn giản luôn mọi người có đồng ý đơn giản không ới giơ tay hèm phát nào gọi là bây giờ cái bài thì có 5 phút hôm nay các bạn học 5 phút ngày mai các bạn học 5 phút ngày kia các bạn 5 phút 10 ngày các bạn có thuộc không không thuộc thôi chắc tôi bó tay nhỉ đúng không có mỗi một người đồng ý à mỗi người đồng ý à? đấy nó phải thế chứ đúng không đúng rồi đầu tiên là mình phải nghĩ là nó dễ đã đúng không <laughs> hôm nay nghe năm phút mai nghe năm phút mình kia năm phút kiểu gì nó cũng sẽ thuộc nhé các bạn không ai không thuộc cả đầu tiên là mình phải thuộc rồi tiếp đến là cái đấy là cái phương pháp trả bài đầu tiên này phương pháp trả bài thứ hai nó khó hơn đấy khó hơn là video phản xạ thì em có làm một cái video phản xạ là ví dụ như em chỉ nói tiếng việt thôi em nói tiếng việt là cho tôi ba quyển sách yeah đấy hẹn gặp lại cậu nhé đúng không ra nê đúng không xong là ừ mai gặp nhé xong là mata asta chẳng hạn thế có là khi mà em nói là hẹn gặp lại cậu nhé ra nê thì mình phải nói là ra nê ừ mai gặp nhé uh, ờ, mata asta chẳng hạn thế hoặc là câu nào đi là <clears throat> việc học tiếng nhật thế nào đúng không nihongo á đổ đúng không xong là chữ hán khó nhưng thú vị chẳng hạn kanji ga muzukashi hoặc hoặc là là kanji kanji kedo けどほら漢字が難しいけれどほら漢字が難しいですが omoshiroi để chẳng hạn thế thì mình sẽ phải đầu tiên là mình phải nghe xong là mình học thuộc cái đoạn này sau đó là mình sẽ luyện cái phần là phản xạ có là mình để làm sao để phản xạ được mình thuộc thì mình phản xạ được thôi đến cái video lần sau thì em đang dự định là em sẽ để luôn người Nhật nói luôn có là người Nhật nói một câu xong mình trả lời một câu luôn có là em để là ờ, ế đô đấy cô đấy xong em dừng lại 5 giây chẳng hạn cho mọi người trả lời xong bắt đầu người ta sẽ trả lời luôn hộ mình xem là mình trả lời có đúng không thì cái đấy em sẽ làm vào cái lần sau nhé nhưng mà về cơ bản là mình sẽ có hai cách trả bài một là dưới dạng shadowing hai là cái dưới dạng là phản xạ video nhưng có một cái này em muốn nhắc mọi người là gì đừng có để ý tới cái số lượng làm gì đừng để ý đến cái số lượng làm gì mà mình hãy chú tâm vào cái phần chất lượng thì cái chất lượng ở đây thì hiện tại rồi em đang focus cho mọi người một điểm này focus cho mọi người một điểm này đó là cái hạt siêu ông của người ta nhưng mà cái hạt siêu ông này thì đầu tiên là mọi người phải nghe đã xong mọi người luyện dần nhá em đã giới thiệu trong cái video này rồi nhưng mà nhưng mà nhá mọi người mọi người nhớ là mình sẽ phải nghe được cái cái cái trọng âm đấy ví dụ như là nanji nanji ni nemashita ka đúng không nan là âm cao này nan nan âm na là âm cao này âm ân là âm thấp này thì là mình phải nghe được là Nanji ni nemastaka chứ không phải là nanji ni nemastaka đúng không? Là sai. Nanji ni nemastaka hoặc là có cái từ là wakarimashita, nó có cái từ là hey wakarimashita thì là cái chữ wa là thấp này, chữ karimashita là là cao này, đúng không? Thì là wakarimashita. Có là mình mình phải nghe được là người ta nói là wakarimashita thì mình cũng phải wakarimashita chứ không phải wakarimashita hoặc là wakarimashita thì cũng không phải mà vâng, phải là wakarimashita có là mình phải bắt chiếc giống nhất có thể cái hạt dương của người ta và nếu như mà mình không biết là người ta đang nhấn cao ở đâu người ta đang nhấn thấp ở đâu thì mình tra từ điển thì cái đấy em đã hướng dẫn ở trong cái video này rồi đấy đúng dụ ngay cả cái câu chào nhá Ohio gozaimasu chứ không phải Ohio gozaimasu đúng không Ohio gozaimasu nó nó phải có ông cao ông thấp thì mình phải nghe được là người ta cao ở đâu người ta thấp ở đâu thì mình mình phải luyện kỹ đến mức độ như thế thì thì dần dần cái bài đầu tiên nó kỹ thì đến những cái bài sau nó mới dễ được còn nếu mà lúc nào mình cũng cứ hời hợt mình nghe à Ohio gozaimasu ai chả biết chào buổi sáng chứ gì sensei ừ sensei ai mà chả biết giáo viên chứ gì nhưng mà nó phải nhưng mà người ta nói sensei như thế nào ấy kiểu vậy thế học thuộc luôn học thuộc lần sau cứ konnichiwa là konnichiwa chứ không phải là konnichiwa nó cứ gặp cái ông nào phát là konnichiwa là nó phải thành konnichiwa giống người Nhật chứ không phải ngày mà hôm nay mình đã thuộc rồi thì chắc chắn mình không, không bao giờ sai nữa hoặc nhá mọi người có một cái từ nhá hôm trước em có luyện sau hình trước rồi nó trong bài này nó có một cái từ là kire kire để kire đúng không nó có một cái câu là kire thì là tự nhiên sau khi mà biết được cái từ đấy nhá các bạn đến lúc mà xem mấy cái youtube của người ta ấy đó là cái chữ ki bao giờ cũng cộng bất kể người ta nói cho câu nào cho từ nào thì cái từ đấy nó cũng là âm cao và âm thấp đúng không cứ là ki đế thì là chữ ki cao và chữ rê là thấp đấy ki đế đúng không ki đế thì là câu nào cũng thế bài nào cũng thế chỗ nào cũng thế người ta chỉ nói ki đế chứ người ta không nói kỳ đê mọi người hiểu không có là học chắc để làm gì để mọi người thuộc là những mà những cái muốn giao tiếp được ấy theo cái quan điểm của em nhé là muốn giao tiếp được mình chỉ cần biết các cái từ thông dụng là mình đã có thể giao tiếp được bảy tám mươi phần trăm rồi còn những cái từ khó không nói nhé khó thì là học thuật rồi thì học kêu gì đấy thì không nói rồi nhưng mà những cái từ này là những cái từ mà gặp thường ngày ấy đấy mà khi để thì là mình thuộc cứ cái câu em đến hôm đấy em xem một cái video của một bạn beauty blogger thì là bạn ấy cũng khi để không chặt đi đâu được luôn có là không cần biết không cần biết không đừng học nhanh nhé cả nhà trên tinh thần là hiện tại bây giờ em đang không thích học nhanh đâu em em thích học chậm nên là mọi người tạm thời mọi người cứ theo em khoảng tầm 2 tháng chậm đi nhé không tin cũng được tạm thời không tin cũng được nhưng mà cứ thử làm đi đã nhé thử thử thử làm cho em hai tháng chậm đi sau đó là đến hai tháng đấy mà sau khi chậm rồi mà thấy nó không thay đổi thì lúc đấy mình bàn tiếp còn nếu như mà thấy nó thay đổi thì làm tiếp <laughs> nhé mọi người um, rồi đấy thì em sẽ nghe cái video của mọi nhớ nhá ít nhất một lần trả bài một một tuần trả bài một lần còn các bạn có thể hôm nào cũng trả bài được bạn nào mà trăm bảy ngày trả bài 7 ngày đúng không bạn nào trăm nữa thì bạn nào trăm vừa vừa thì tuần hai lần mọi người trăm vừa vừa tuần ba lần nhớ là nhá muốn phát âm được được giống ấy cứ nghe đi mọi người nghe đủ nhiều mọi người sẽ nhận ra mọi người sẽ nhận ra được cũng là ngày hôm nay mọi người nhận ra một ít ngày mai mọi người lại nhận ra thêm được ít nữa mọi người thử đi nghe 7 ngày liên tiếp xem mỗi một lần nghe mọi người sẽ nhận ra được một thứ mới đấy là điều chắc chắn nhá, em đã thực hiện rồi cái này là chắc chắn luôn em đã thực hiện cái này rồi nên là khẳng định 100% là hôm nay nghe konnichiwa khác ngày mai lại nghe lại thấy có là ngày hôm nay mình nghe là konnichiwa ngày mai mình nghe được cả chữ ân ở trong cái chữ côn đấy có là hôm nay mình chỉ nghe là konnichiwa nhưng mà ngày mai mình sẽ nghe cái âm ẩn mình nghe được cái người người ta ngắt ở cái âm ẩn đấy nó nặng xuống một tí ấy hoặc là hôm nay mình nghe là wakarimashita ngày mai mình có thể nghe à mình thấy chữ wa thấp mình chỉ chữ karimashita là cao đấy kiểu thế mỗi một hôm mọi người sẽ tự nhiên mọi người thấy một cái gì mới nhá cái này là em đã em đã thử rồi đấy thì mọi mọi người luyện trên tinh thần như vậy nhá đừng học nhanh ok nhá hai tháng đầu là học chậm nghe đi nghe lại nhiều lần và lặp đi lặp lại